Vậy là ta đã xa nhau thật sao Từng dòng ký ức biến tan trong anh ngọt ngào Lời yêu thương bên nhau em chẳng vướng Hỏi làm sao giữ khi không đi đến cuối đường Ngày chia tay trong tim em buồn không giọt lệ anh đã chót sau khi em lạnh lùng bởi vì anh anh đau bởi vì anh Dạy khờ trao hết bao yêu thương xót lại người chuốc say anh bao lời để đến khi em phản bội anh vẫn ngu ngơ trước thế tưởng rằng em lừa tình chẳng có câu chung thủy người ở bên anh bơi trong tim em chưa tìm được ai tốt hơn người nói chỉ yêu anh mà giờ bỗng chốc như xa lạ nhưng anh luôn mong sẽ có chia tay trong tim em buồn không giọt lệ anh đã cho rơi khi em lạnh lùng bởi vì anh anh đau bởi vì ai dại khờ trao bao yêu thương xót lại người chót say anh bao quên bao câu hứa xưa từng ước thề người chúc say anh bao lời để đến khi em phản bội anh vẫn ngu ngơ chưa thể tin rằng em lừa dối tình chẳng có câu chung thủy người ở bên anh bởi vì trong tim em chưa tìm được ai tốt hơn em quên bao câu hứa xưa từng ước thế, sao em quên bao câu hứa xưa từng